con còn trong nôi chúa đã thương gọi mời gọi mời sống đời dâng hiến chúa ơi trong bàn tay ngài con được chờ che mãi luôn ngài nâng niu từng ngày trôi qua cho con cảm nghiệm đời dâng hiến ước mơ hiến dâng cả cuộc đời để tình yêu thắm tươi tuyệt vời hồng ân chúa chan hòa như mưa tắm mắt cuộc đời con bao năm khô cằn suối nguồn tình yêu tuyệt mỹ dệt bằng đời hiến dâng con xin dâng tất cả vui buồn Chúa ơi đời con hiến dâng ngày chịu được con tháng năm con có ngày đời đời con hiến dâng Ngày con lãnh nhận thánh ân Bao năm con đời thật là phúc lộc cao sang chúa ban con nào chối từ ân huệ của chúa chưa chan đời thánh hiến con cùng với chúa chia san buồn sầu và hạnh phúc dẫu muôn lắng lo của phận người đời tân hiên có chúa con ngài gì Tình Chúa ôi thật bao la Biết lấy chi đạp đền Vì đời con là của Chúa Tháng năm qua con hằng cảm tạ Cảm tạ hồng ân Chúa ban Đời con như là bài ca dâng Con dâng lặng thầm để chiêm ngắm cất cao những giai điệu tuyệt vời để người ca chúc khen tình ai hồng ân chúa chan hòa như mưa tắm mắt cuộc đời con bao năm khô cằn suối nguồn tình yêu tuyệt mỹ thịt bằng đời hiến dâng con xin dâng tất cả vui buồn Chúa ơi đời con hiến dâng Ngài dịu được con tháng năm con có Ngài đơn đời con Chúa ơi đời con hiến dâng tháng năm con có Ngài đơn nâng dệt bằng đời hiến dâng con xin dâng tất cả vui buồn Chúa ơi đời con hiến dâng ngày dịu được con tháng năm con có ngày đơn đời con Chúa ơi đời con hiến dâng tháng năm con có ngày đơn